À, xin chào tất cả anh em thì à, ngày hôm nay thì à, mình sẽ làm một video cực kỳ thú vị luôn phải nói là mình à, vừa lên hình này mình vừa ở trại của mình này cũng như là mình sẽ à, cho anh em một cái nhìn thật là lý thú về một cái loại bồ câu đó là bồ câu gà mỹ đây anh em ạ đây là bồ câu gà mỹ nhá đang đẻ anh em ạ cánh nó sẽ anh em có một cái uh, à, lưu ý đó là khi mà chim bồ câu á con mái mà khi mà cánh nó nó sệ sệ đúng á là nó đang đi đẻ đấy thì à, tầm khoảng là hai ngày đó nó sẽ đẻ xong trứng của nó mỗi lần đẻ là hai trứng anh em ạ thì à, cũng có một số cái trường hợp đặc biệt đó là chim bồ câu đẻ ba trứng nhưng mà cái tỷ lệ mà nó nở hết ba trứng ấy, thường thường nó không cao đâu anh em ạ thường nó sẽ có một trứng hư nhá và cái trứng thứ ba thường thường nó, nó bé nó bé hơn hai cái trứng kia rất là nhiều nên á, thì à, chính xác nhất á, là chim bồ câu chỉ để hai trứng thôi nha em nếu mà anh em nào mà hỏi chim bồ câu để bốn trứng là, là mình nghe là mình xỉu quá đây anh em ạ chim bồ câu đang à, đẻ hết rồi cô vào ví anh em nhé những cặp nào á nó, nó à, chịu ấp á thì mình sẽ cho nó ấp luôn anh em nhé còn đa số ở trại mình có cho ấp bằng à, máy ấp trứng ở trại mình có mua máy ấp trứng mà nên mình à, cho nó xài máy ấp trứng luôn thì đây anh em cặp bộ câu gà mỹ của mình anh em thấy con này chưa anh em thấy khác gì con gà đâu ạ à? nó rất là hung dữ luôn nó nó còn mổ mình anh em ạ nó còn mổ mình này thì uh, mình sẽ uh, thu phục con bồ câu này nó mổ rất là rát nha anh em nha mổ rất là rát nha có vẻ như là nó đang nghĩ là mình tấn công trứng uh, của nó nên nó mổ mình anh em xem này đúng như tên gọi của nó anh em ạ bồ câu gà bồ gà mỹ đấy rất to trong lượng của nó thì à, dao uh, động khoảng uh, à, 9 lạng đến một ký nha nhé một con nhé à, mình không biết những anh em khác nuôi như thế nào nhưng mà ở trại của mình thì cái trọng lượng của nó rất là nặng nhiều anh em khác nuôi nhé anh em lưu một điều đó là bố gà mỹ ở những cái vùng miền khác nhau á thì uh, cái trọng lượng của nó nó không đạt nó không đồng đều với nhau như nhiều khi anh em gọi hỏi mình nhé bầu cúc cỏ mỹ được một cặp hai ký không thì mình uh, hay trả lời là tùy người nuôi và tùy vùng miền nuôi đặc biệt có một cái mà anh em uh, phải nói là anh em đáng lưu ý đó đó là nhiều uh, rất là nhiều cuộc điện thoại gọi điện hỏi mình mua chim bồ câu gà nhưng mà anh em thích cái loại cái con đấm nó to hai ký nhưng mà mình cũng chia sẻ rất là nhiều tại sao anh em lại thích à, cân nặng của nó hai kg ok nhưng mà có một cái đó là anh em phải nấu rất là, rất là lâu rồi thì cái trọng lượng của nó nó mới đạt được như vậy nên khi mà trại mình bán thì à, là loại bồ câu trưởng thành chuẩn bị sinh sản thì cái trọng lượng nó không như vậy anh em nuôi thì nó đẻ rất là nhiều và nó khi mà nó đạt được một cái, ở một cái độ tuổi thì cái trọng lượng của nó mới đạt được hai kg anh em nhé nên anh em cũng phải lưu ý nhá thì bây giờ mình trả nó lại cầm mình cảm thấy bị nặng tay luôn anh em ạ thịt rất mập mập lắm anh em ạ đây là những cặp bồ câu của mình là sinh sản hết rồi anh em nhé có một số những cái lồng mà nó chống trứng á thì mình đã cho nó ấp bằng máy ấp trứng rồi còn à, những cặp nào mà nó chịu ấp thì mình cho nó ấp luôn đối với loại bồ câu gà mỹ thì, thì à, nó cũng có một số những cái à, màu á anh em à, có thể nói là màu nâu đỏ như ở trong video mình đang quay á đó là một cái màu mà nó ưa chuộng nhất hiện nay và nhiều người thích tại sao ạ tại vì ờ, ở cái cổ của nó anh em để ý cái cường ấy khi mà nó chuẩn bị đẻ nó đổ uh, màu óng ánh ấy, người ta hay gọi là lông máu á, thì nhìn nó rất là đẹp rất là óng ánh còn có một màu nữa anh em thể nhìn ở dưới này đây là anh em xem bên này xem mình luôn là màu vàng thơm này màu vàng rơm này thì nó nhìn y như gà màu vàng rơm cũng rất là thú vị đây mình sẽ bắt một con màu vàng rơm cho anh em xem đây anh em nhé đây là màu vàng rơm à anh em có thể thấy là cái màu của nó nó khác với cái màu kia nhưng mà cái loại này mình cũng rất thích màu vàng rơm mình rất thích anh em nhé tại vì nhìn nó giống gà lắm màu vàng đơn thì nhìn nó giống gà hơn nhưng mà màu nâu đỏ thì nhiều người họ thích anh em có thể màu vàng rơm nó ở xương của nó nó óng ánh nó óng ánh chứ nó không có màu ờ, đỏ nó chỉ màu óng ánh thôi anh em ạ nó thú vị đây là con mái anh em nhé là con mái con ở bên trong là con trống con trống nó to hơn anh em ạ à. với có một cái là cái đặc điểm nhận dạng của phân biệt chim và câu trống mái thì mình làm rất là nhiều rồi có một số cách như là chồng đuôi hoặc là đuôi hoặc là để ý cái mỏ hoặc là để ý ở ờ, cái phần ờ, hậu môn của nó con à, mái của nó thì ờ, mình nó khe của nó rất là rộng còn đối với con trống thì rất là hẹp thì mình cũng hiểu đơn giản thôi đó là nó con mái trên cần đẻ trứng mà con trống thì nó nó không có cái chức năng đó đấy những cặp một câu anh em mình thấy này gì rất đã ai đến trại của mình thì họ đều phải thốt lên một câu rất, rất tuyệt vời những cặp bồ câu ngoài à, cái loại bồ câu hot nhất hiện nay đó là chim bồ câu ti đang hái siêu thịt thì bồ câu gà mỹ rồi. Và trai của mình thì cũng được rất là nhiều anh em à, ủng hộ anh em để ý rồi anh em đến à, giao lưu học hỏi và anh em à, mua giống chẳng hạn kiểu như ở trại mình thì luôn có một cái tiêu chí mình cũng nói rất nhiều rồi à, anh à, Minh Dũng cũng từng chia sẻ đối với mọi người rất là nhiều đó là không cần mua giống ở trại mình ai có nhu cầu mà muốn học hỏi ở trại mình thì đều có thể đến trại này đều có thể uh, gọi điện cho mình nhắn tin cho mình thì mình đều hỗ trợ anh em tất nhá nhưng mà cũng có một cái uh, anh em uh, đừng có trách mình đó là nhiều khi gọi điện thì mình không bắt máy á tại vì mình cũng có những công việc những cái uh, dự án riêng của mình thì uh, nhiều khi mình chạy xe chẳng hạn nhiều khi mình về quá mình ngủ thì uh, anh em gọi điện mình không có máy rồi uh, à, chỉ có một cơ số thôi chứ đa số mình cũng đều trả lời anh em là uh, chat trên uh, uh, mạng xã hội này thì mình cũng trả lời anh em rất là nhiều trên uh, YouTube anh em để ý là mình cũng uh, uh, trả lời uh, bình luận của anh em rồi những cái video thì mình làm đều với mục đích đó là truyền tải thông tin thông điệp cho anh em thứ nhất là nuôi chim bồ câu sao cho hợp lý rồi đối với những cái à, à, à, chim bồ câu giống mới à đây nhân dịp này thì mình cũng cho anh em xem luôn đây là chim bồ câu mi mát anh em nhé anh em thấy là nó có một cái à, cái sự trắng tinh khôi và thuần khiết anh em thấy đẹp không anh em thấy rất là tuyệt vời của câu uh, đây là dòng mát anh em ạ màu trắng tinh khôi nhá cái loại chim bồ câu này cũng được rất là nhiều người nuôi anh em ạ đây là mình cũng phân tích cho anh em luôn đó là anh em biết làm gì không nó nuôi làm cảnh ở những cái uh, khu du lịch anh em đi ngang qua hoặc là những cái nhà mà họ nuôi á như chim bồ câu nhốt trong nhà thì thứ nhất trong nhà khi nào cũng phải có đó là bồ câu gà thứ hai là bồ câu mát mà nếu mà nuôi phục vụ ăn uống thì nuôi thêm khoảng à, à, chục cặp hai chục cặp một con thái nữa thì đúng là tuyệt vời trắng thì thuần khiết luôn nha bạn mình nhìn vô là mình nhiều khi là mình thấy thích lắm có nhiều con à, ở viền mắt của nó nó có cả màu hồng nữa anh em ạ thì à, nhìn phải nói là rất là tuyệt vời luôn là dòng minh mát anh em à, lưu ý à, đối với những cái tên gọi và những cái à, giống chim bồ câu nhé là mình trả lại nó Ờ. tại vì ở trại à, của mình á canh của mình thì cũng có thứ nhất là nuôi một số à, loại chim bồ câu thứ nhất là để khi mà anh em đến trại anh em à, khi mà hỏi mình về cái kiến thức cũng như là hiện nay ở Việt Nam mình có những cái loại bồ câu nào mà người ta hay nuôi ấy, thì mình có những ví dụ cụ thể luôn để cho họ nắm bắt chứ nhiều khi mình nói không không hoặc là mình đưa hình ảnh cho anh em xem thì nó rất không thực tế và cũng may làm sao mình có một cái à, mạng xã hội YouTube mình làm những cái video mình uh, truyền tải lên như đó để có gì cho anh em xem thì phải nói rất là tuyệt vời thì đây là hàng này thì mình uh, mua uh, chuyên một con gà anh em ạ con gà và ở ngoài kia nữa thì mình đang làm một chung quần thể anh em chung quần thể để uh, nuôi thêm những cái uh, cái cặp một con gà mà nó to á Tại à, cái lồng này đối với so về kích thước thì nó hơi nhỏ so với một con gà thì mình cũng à, đang à, tính rất là nhiều thứ nhất là mình mở rộng thêm cái quy mô của mình cũng rất nhiều những cái dự định của anh em ở hệ thống trại của mình thì mình cũng hy vọng là những cái video của mình truyền tải đến anh em thì anh em tiếp tục ủng hộ mình và có thể nói là chim bồ câu nó là một cái hướng phát triển kinh tế còn à, đối với mình thì nó hơn cả thế nữa nó hơn cả một hướng phát triển kinh tế nó có thể là một cái à, sân chơi cho mình kết nối với anh em này mình có một cái à, kênh để mình à, đưa những cái à, kiến thức của tất cả các anh em à, từ trước giờ làm video những nội dung của mình để làm sao đưa đến cho anh em xem thôi để anh em nuôi bồ câu làm sao cho nó thật hiệu quả thì uh, clip này thì mình cũng uh, xin uh, tạm dừng ở đây anh em nhé thì uh, mình cũng rất là hy vọng uh, uh, anh em tiếp tục ủng hộ mình ở những cái video và những cái dự án sắp tới à, Xin chào tạm biệt tất cả mọi người